văn hóa truyền thống và cổ nhân xưa đều nhìn nhận trên đầu ba thước có thần linh. Họ thực sự tin vào sự tồn tại của thần, luôn tin rằng thiên tai là sự cảnh báo, trừng phạt của thần đối với nhân loại. Vậy vì sao thần lại giáng thiên tai nhân họa xuống con người thế gian? Phải làm sao để thoát khỏi thiên tai? Hãy cùng tâm linh cuộc sống chiêm nghiệm câu chuyện trong video ngày hôm nay, qua đó tìm thấy cho mình câu trả lời bạn nhé! thần Phật sắp xếp thiên tai tại nhân gian để làm gì? Tôn giáo phương Tây nhìn nhận, Thượng Đế có thể giáng những tai họa lên bản thân chúng ta nhằm đích cảnh báo gieo gió gặt bão. Ngoài ra, còn để trừng phạt con người còn nhắc nhở về những tội lỗi của chúng ta. Đồng thời còn có một nguyên nhân khác là để sinh mệnh chúng ta qua đó càng trưởng thành hơn. Trong hoạn nạn tư tưởng con người có thể câu thông liên hệ với thần từ đó hiểu được ý nghĩa thực sự của sinh mệnh. Vì vậy, sự xuất hiện của những thiên tượng biến dị vừa là sự trừng phạt nhưng cũng là một loại tôi luyện. Bởi như trong kinh sách tôn giáo Tây Phương có ghi, và để luyện bạc, lò để luyện kim, duy chỉ có re âu a tôi luyện nhân tâm. Hành xử của đế vương phản ánh biến đổi của thiên tượng khi hoàng đế có thái độ tốt tại nhân gian thì trời sẽ làm ra thiên tượng để biểu thị sự hài lòng. Khi thiên tử có thể khấu bái trời đất một cách cung kính thì sẽ có mưa thuận gió hòa. Khi thiên tử có thể trị vì quốc gia trật tự và an định sẽ có cảnh sắc tươi đẹp khắp nơi. Nếu thiên tử có trí huệ, xử lý công việc công bằng thì trời nóng sẽ đến đúng lúc. Nếu thiên tử biết lắng nghe lời phải, suy tính sâu xa thì khí lạnh sẽ có thể đến đúng lúc khi thiên tử có thể lấy đức mà cảm hóa dân chúng, người dân sống thiện lương. Khi đó thời tiết cũng trở nên mát mẻ. Khi thiên tử làm điều không tốt tại nhân gian, trời sẽ làm ra những thiên tượng để biểu thị sự không đồng tình. Nếu như thiên tử ngông cuồng, ngỗ ngược, đảo lộn trắng đen, bức hại người lương thiện, từ đó làm bách tính oán hận thì sẽ xuất hiện mưa lớn và lũ lụt. Nếu như thiên tử làm trái với kỳ cương, lệnh ban ra không thuận lòng dân. Nhân tâm giả tạo, đen tối. Vua dùng hình phạt bừa bãi, khinh sư diệt tổ thì sẽ có nắng nóng gay gắt, đại hạn triền miên. Nếu làm quan không chăm lo việc nước, không chính trực với dân mà ăn chơi xa xỉ thì trời nóng khắc nghiệt kéo dài. Đế vương thuận thiên mệnh, dân sung túc an vui. Lật lại lịch sử Trung Hoa cổ xưa, những minh quân kính biết thuận theo mệnh trời đều thu được nhiều lợi ích. Dân chúng cũng nhờ có vị quân vương nhân đức mà được hưởng cuộc sống sung túc an vui. Nhiều vị minh quân có thể quan sát những thiên tượng dị thường mà tự xét lại bản thân. Từ đó, bù đắp thiếu sót. Năm xưa Châu Thành Vương 1029-996 sau công nguyên đã hãm hại Châu Công, cơ đán, em trai Châu Võ Vương, chú của Châu Thành Vương ép châu công phải bỏ đi. Khi đó trời xuất hiện mưa lớn và cuồng phong. Hiện tượng này vô cùng lạ thường. Châu Thành Vương thấy thiên tượng lạ thường này, biết việc mình hãm hại chú là sai lầm lớn. Biết sai liền sửa, Châu Thành Vương tắm gội thay y phục. Sau đó nghênh đón Châu Công trở lại triều nhiếp chính. Châu Công giúp đỡ Thành Vương dẫn quân Đông Trinh, bình định phản loạn, phong chư hầu trên diện rộng sau đó củng cố vững chắc vương triều Tây Chu. Cơ đán thành vương nhờ thuận thiên ý, trọng dụng chu công mà được hưởng thành quả. Nhờ đó đất nước ngày càng phồn thịnh. Thần làm thế nào để an bài thiên tai? Theo ghi chép trong khuê sa trí, vào thời kỳ thuần hy hiếu tông triều Nam Tống 1174-1189, năm canh tí 1180 và năm tân sửu 1181 tại vùng Bình Giang xảy ra hạn hạ. Vì thế triều đình hạ lệnh miễn nộp thuế vụ thu. Tại huyện Thường Thục có một người nông dân họ quá, trồng 60 mẫu ruộng. Mấy năm nay luôn được mùa bội thu. Khi ông nghe nói triều đình có lệnh miễn thu thuế, để có được một món lợi bất chính nên vô cùng đắc ý. Chẳng ngờ, vào năm sau đột nhiên ruộng nhà ông bị châu chấu tấn công ăn hết hoa màu. Trong khi đó cánh đồng của hàng xóm cạnh nhà ông giáp cạnh đó Châu chấu không xâm nhập Hại người là tự hại mình Châu chấu quay trở lại Còn có hai hộ nông dân nọ Cánh đồng họ nối liền nhau từ đông sang tây Nhà phía đông chất phác an phận Nhà phía tây xảo trá, hung ác Nhà phía đông bản chất thật thà nên thường xuyên bị nhà phía tây ức hiếp, bắt nạt Năm nọ, trong thôn xuất hiện dịch châu chấu kỳ lạ côn trùng đều tụ tập ở ruộng của gia đình phía Tây mà không di chuyển tới mảnh ruộng của gia đình phía Đông. Gia đình phía Tây cảm thấy rất kỳ lạ. Họ cũng vô cùng ghen tức nên dùng túi vải bắt châu chấu bò vào bao tải. Đêm đến bí mật bỏ sang ruộng của gia đình phía Đông. Có người biết chuyện tới báo với gia đình có mảnh ruộng phía Đông. Kỳ lạ, họ không so đo tính toán. Họ chỉ cầu xin thần linh nếu thực sự trên thế gian này có thần Phật, xin hãy giúp con để lũ châu chấu tự động rời đi. Kết quả ngày hôm sau, châu chấu lại quay trở lại cánh đồng của gia đình ở phía tây. Từ đầu đến cuối vụ đông, hoa màu của gia đình phía đông không bị cào cào gây hại. Thần an bài thiên tai để trừng phạt, cảnh tỉnh người xấu. Trong hai câu chuyện thần kỳ này, châu chấu đều không làm hại mùa màng của những người thiện lương thần chỉ trừng phạt những người hưởng lợi bất chính và những người xấu. Sự xuất hiện của nạn châu chấu tại thế gian đều được an bài và khống chế bởi sinh minh cao tầng hơn. Điều này cho thấy thần Phật là thực sự tồn tại. Hiện nay, có nhiều người cho rằng mình là người tốt. Thế nhưng kết quả vẫn gặp thiên tai nhân họa và nhiễm dịch Covid-19. Kỳ thực, đó là họ tự cho rằng mình là người tốt, chứ không phải thực sự là người tốt. So sánh với câu chuyện ghi chép thứ hai về gia đình người nông dân có cánh đồng ruộng ở phía đông có thể thấy người tốt sẽ được sự trợ giúp của thần Phật. Người khác bỏ cào cào vào ruộng của họ vào ban đêm, họ cũng không tính toán. Họ cũng không thù hận đối phương, chỉ cầu xin sự giúp đỡ của thần. Văn hóa truyền thống và cổ nhân xưa đều nhìn nhận trên đầu ba thước có thần linh. Họ thực sự tin vào sự tồn tại của thần thực sự sống theo tiêu chuẩn đạo đức mà thần đã truyền cấp cho con người. Vì thế, người thực sự tốt luôn được thần Phật bảo hộ, giúp đỡ. Tiếp theo, tâm linh cuộc sống xin gửi đến bạn câu chuyện. Trong u minh đời người tự có an bài về số mệnh. Tại thế gian, có người vì thăng quan phát tài nổi danh mà liều cả mạng sống. Tuy nhiên dù có cố gắng nỗ lực tới đâu cũng không đạt được tâm nguyện có người không muốn nổi danh cũng chẳng muốn phát tài nhưng lại dễ dàng thu được lợi ích. Có người tiền đồ phía trước tưởng dạng dỡ tươi đẹp nhưng vận hạn rủi ro, không được như ý nguyện. Có người dường như phạm lỗi nhưng luôn gặp giữ hóa lành. Có thể nói, số phận của mỗi người căn cứ vào phúc phận từ khi sinh ra đã được định sẵn. Con người dù có tính toán ra sao, đều tuân theo quỹ đạo đã được đặt định mà tiến triển thiên tượng an bài số mệnh trước về cái chết của 30 tiến sĩ. Mùa xuân năm khai nguyên thứ năm thời đường, viên quan phụ trách quan sát hiện tượng thiên văn bẩm báo với vua đường huyền tông. Thiên tượng biểu thị tai nạn sắp xảy ra, kiếp nạn lần này rất nghiêm trọng. Đường huyền tông vô cùng sợ hãi, liền hỏi, ứng nghiệm ra sao? Viên quan nọ bẩm báo, tương ứng với 30 tiến sĩ chết quan cùng ngày số lượng tân khoa tiến sĩ thi đỗ năm nay vừa đúng con số này. Một trong những con rể của vua tên Lý Mông cũng là một trong những tân khoa thi đỗ năm đó. Vua Đường cho gọi vị công chúa đã gả cho Lý Mông kia tới. Nhà vua không nói rõ sự tình cụ thể mà chỉ dặn dò. Nếu thời gian tới có yến tiệc lớn hay cuộc du ngoạn nào được tổ chức, nhất định phải giữ chồng ở nhà. Con không nên cho đi. Sinh tử do mệnh, phú quý tại thiên. Khi đó công chúa đang ở tại nước Chiêu, cũng chính là huyện Vạn Niên Tây Kinh của Đại Đường, ở phía tây bắc hồ Khúc Giang. Hôm đó, gần đấy tổ chức lễ hội âm nhạc trên mặt nước quy mô lớn. Nhạc khúc du dương chuyển tới tai Lý Mông. Trong lòng Lý Mông thấy ngứa ngáy. Ông biết nếu nói với công chúa, nhất định nàng sẽ ngăn cản. Lý Mông leo từng ra khỏi phủ và đi thuyền tới Khúc Giang tìm bạn. Lúc đó tại Khúc Giang có hàng chục chiếc du thuyền, các tân khoa tiến sĩ đều tụ tập tại đó. Không ai chú ý tới nước ở đây đang dâng cao. Sau khi thuyền của Lý Mông tới nơi, đột nhiên trời nổi gió lớn. Tất cả các du thuyền bị lật nghiêng. Toàn bộ 30 tiến sĩ đều tử vong. Ngoài ra, ca ký, vũ nữ, nhà công, phu trèo thuyền đều thiệt mạng và cuốn vào dòng nước chảy xiết đời người tự có an bài số mệnh có tránh cũng không thoát. Ngoài ra theo ghi chép trong định mệnh lục, sau khi Lý Mông thi đỗ tiến sĩ và vào kinh, trên đường có đi qua huyện Hoa Âm nên đi bái kiến huyện lệnh. Trong huyện có một người rất giỏi xem tướng tên Satan. Huyện lệnh mời người này tới xem tướng cho Lý Mông. Ban đầu, huyện lệnh không nói tên thật của Lý Mông, chỉ nói tên Lý Ích. Sau khi xem tướng, người này nói cậu không thể hưởng thụ bồng lộc của triều đình. Đây đương nhiên là lời dự đoán không tốt lành. Có vị quan khác cũng đang ngồi ở đó, nghe thấy vậy liền nói. Có lẽ vì cậu ấy không nói tên thật của mình nên Satan mới xem bói không chuẩn như vậy. Vị này tên là Lý Mông, đã đỗ tiến sĩ rồi, đang trên đường vào kinh nhận phong chức. Ông hãy bói xem cậu ấy được bổ nhiệm làm quan gì. Sa Tam hỏi Lý Mông, cậu muốn làm quan gì? Sa Tam nói, cậu nhất định sẽ được sắp xếp nhận chức tại huyện Hoa Âm. Tuy nhiên, từ tướng mạo của câu mà xét, cậu không có mệnh nhận được bổng lộc quan chức. Hai lần xem tướng đều là điểm báo không may mắn. Tuy nhiên mọi người đều không tin vì Lý Mông tuổi đời còn khá trẻ. Sau khi Lý Mông vào kinh, quả nhiên được bổ nhiệm chức quan tại huyện Hoa Âm. Tuy nhiên không lâu sau, bị tử vong vì lật thuyền tại Khúc Giang. Lời của vị thầy tướng năm xưa quả nhiên ứng nghiệm. Quan bộ lại ngồi chưa ấm chỗ thọ mệnh đã hết. Vào chiều đường có một người tên thẩm quân lượng có thể nhìn thấy những việc nơi âm gian. Ông còn biết được thời khắc sinh tử của mọi người. Một ngày năm thượng nguyên thời đường Túc Tông, trong một buổi tiệc rượu, Trương Nhân Huy, quan ngoại lang bộ lại gặp ông tại đó và hỏi Xin Minh Công xem giúp khi nào ta có thể thăng chức. Thẩm quân lượng đáp, ghế quan ở bộ lại tiên sinh ngồi con chưa ấm chỗ, hà tất phải lo lắng không thể lên chức. Một lát sau, Trương Nhân Huy đi vệ sinh. Thẩm quân lượng nói với mọi người, tể tướng nhiều nhất còn sống được khoảng mười mấy ngày, làm gì có thời gian suy nghĩ thăng quan hay không. Đúng như dự đoán, bảy ngày sau, Trương Nhân Huy đột nhiên không bệnh mà qua đời. Ngự y gặp mà, thị lang Phượng các an bài số mệnh không còn được bao lâu. Châu Doãn Nguyên là người giữ chức tể tướng trong thời gian ngắn của triều đại nhà đường vào thời đường Vũ Châu. Ngày nọ, Châu Doãn Nguyên bái triều trở về khuê phòng. Lúc này, Thái Bình công chúa gọi một vị ngự y đến, đi từ chính Quang Môn vào cung và gặp Châu Doãn Nguyên. Lúc này ngự y nhìn thấy một con quỷ đang chặt đầu vị tể tướng. Hai con quỷ khác tay cầm cây gậy gỗ đi theo phía sau, đi thẳng vào cảnh vân môn. Quan ngự y thấy vậy liền bẩm báo tình hình cho Thái Bình công chúa. Thái Bình công chúa lại bẩm báo cho Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên lập tức cử người đi quan sát và trở về báo cáo Châu Doãn Nguyên ở khuê phòng không có gì bất thường. Sau đó, Châu Doãn Nguyên về phòng nghỉ ngơi sau khi ăn xong. Buổi chiều khi đi vệ sinh rất lâu không trở về phòng, người hầu cảm thấy có chút kỳ lạ, liền đến nhà vệ sinh tìm thì thấy ông ngã trong nhà vệ sinh. Người hầu vội vàng đỡ ông lên. Lúc này mắt vị tể tướng trận ngược, khóe miệng chảy nước miếng. Các quan viên lập tức báo cáo tình hình cho Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên hỏi ngự y, ông ấy có thể sống được bao lâu? Quan ngự y đáp, nhiều nhất là hai hoặc ba ngày, nhanh thì một ngày. Võ Tắc Thiên vội vàng sai người lấy chăn đắp cho ông ta và khiêng về phủ. Nửa đêm đó vị tể tướng tử vong. Phải làm gì để thay đổi số mệnh? Cuộc sống là một quá trình được chi phối bởi luật nhân quả. Mỗi người đến thế gian đều mang theo một sứ mệnh riêng của mình. Tuy nhiên, khi đến nhân gian với nhiều dụ dỗ, mê hoặc mà con người đắm chìm trong danh, lợi tình, quên đi sứ mệnh của mình đến thế gian là để quay trở về. Chính vì vậy, con người vì để thỏa mãn dục vọng của mình mà đã tạo rất nhiều nghiệp. Trong Phật giáo giảng con người có nghiệp thì phải hoàn trả, dưới trời lông lộng thưa nhưng khó thoát. Cổ nhân cũng giảng sinh tử do mệnh, phú quý tại thiên là do vậy. Cách duy nhất để thay đổi an bài định số của đời người là tích đức, hành thiện. Trong cuộc sống hàng ngày luôn chú trong tu thân, khẩu,